chúng ta cùng tìm hiểu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của dynamo. Thứ nhất, cái dynamo nó có hình dạng như trên, nhưng tất nhiên ở đây cái dynamo thầy đã vẽ cái mặt cắt để chúng ta quan sát được các hiện tượng bên trong. Thực ra ở nhà thầy cũng có một cái dynamo và thầy rất khó khăn trong cái việc tháo nó bởi vì thầy không muốn làm hỏng nó. Chứ còn cố tình cắt ra thì ok. Thế nhưng mà thực ra thì dynamo nó sẽ có cấu tạo gồm những bộ phận như trên hình vẽ. Thứ nhất là trong cái dynamo có một bộ phận rất quan trọng đó chính là nam châm. Nam châm này được gắn với một cái trục quay rồi gắn với một cái núm xoay ở phía trên. Cái núm ở trên này sau đó thì sẽ được ừ, khi mà muốn cho cái dynamo phát điện người ta sẽ tì cái núm này vào phần cái lốp xe vào cái phần cao su của cái lốp xe. Đây và có một cái phần đây là một cái thanh sắt non. Và phía dưới này đây là núm này, trục quay này rồi, đây là cuộn dây này. Và cuối cùng chúng ta có một bóng đèn. Bóng đèn. À, thế nhắc lại về cấu tạo và hoạt động của dynamo xe đạp thì nó gồm có là nam châm sắt non. Đây, nam châm đây này, sắt non này, núm này. Đây là trục quay, trục quay để dẫn chuyển động quay từ trên này xuống cái nam châm ở phía dưới. Và dưới này cái thanh sắt non này được quấn cuộn dây ở xung quanh cuộn dây. Và cuộn dây này có hai đầu được thò ra và được hàn với hai đầu của cái bóng đèn đúng nghĩa là xây đốt bình thường đó